thông chia tam bế rơi không dài ý chức đại thần đạo lệnh bay sai hà bái thoải thân tự nhiên dâng nước xoay vần đờ xoay phần mềm mưa xa và các quan tả văn yêu võ lượng ban đao đàn lệnh truyền quân bộ đôi hàng quân bộ đôi hàng lệnh truyền quân bộ đôi hàng thiên binh vạn mã ẩm hàng kéo ra lệnh truyền tiết đội vạn cơ văn sơn dân lên ngày lành văn sáng dân lên trình quan giám sát chép biên rõ ràng vì cho nhị tử trường sinh ngày mùng 10 tháng 1 Thái thượng Bà đã giáng tôn quan Bách quan vào tông thiếu trùng Chúa về lòng môn sắc phòng lên chứng đề trói trói trong đền thờ nhang khói long lanh trăm hoa đua nở trên cành sơn trang giám sát yên quỳnh bè bay tin cảnh ngự đền phố cát tiếng lừng danh quán giám sát anh linh ờ, đã bao phen ngài sức mạnh trên thiên đình thay quyền thượng đế cứu sinh phách tan hồn dương tôn quan vạn phép muôn linh sông ngân cũng vượt bể đầy cung tiền bàn đoán tiền bàn đoán đình thần ca tụng ở chén rượu quỳnh quan trung quan anh bên lầu gió mát trăng thanh đàn thông sáo thổi rào quanh quan thắng gánh đua tài tiên thơ một đầu văn bài trong đến đây quan về sắc các bộ đảng nào đức dân hoa sơn trang cảnh lạ tương sơn trang giám sát yêu quỳnh anh linh quan tống qua quan mới tống qua quan nam tào bắt đầu sốt trần gian lão ông chép biên bao nhiêu kẻ ngang tàn bạo ngược bờ chuyên hại người chẳng trước thời gian lỗi nhầm quan sát chi đâu sở nguyện như ý sở cầu cầm đài nghiêm trang nghiêm ngặt đa dưới bách thần vạn quỷ sức ngô danh nhạc bay khói bốc hương trầm trước mập mà trang lòng thành thắp một tuần tống về thải phủ các ban các tòa thiên đình chốt đó diễm là là chốt diễm là thiên đình là chốt diễm là sông dâu sông cầu sông hát khi lên bành xuống thác qua vui chơi chiếc thuyền rồng trăm mái treo bơi xích đằng tuần lành đôi nơi quang đi ngàn quán súng lành giang từ lành giang từ quý đi tòa danh lam đền thờ quan tam tía thiêu vàng lòng môn hộ phục thành bàn bất nguyên. giặc lông đài điện các dâng được về thì quốc có một có phen lính ngọc linh ly còn còn dâng nước phép thì có ai đang sông thao sông cả kéo quân về đóng ngã ba tranh sướng ca đàn hát thập tành thi ngâm phúc lục đàn tranh quan chơi bời tiếc rồi về chữ thì phù đóng đóng đai cân ý mũ vào tông bắt bắt năm năm ba đồng tử đi theo hầu vào tâu vương phụ già chầu đức mẫu cái thác con khi chơi bạch bạch hạt lúc sáng sông ta dòng quan linh Việt sử chép lên lành lành giang thắng tích Thượng đẳng thân thực đích ngài trung hai tư tháng sáu đảng nhật đức sinh thần hòa trung nam bắc muôn dân con đảo cầu lan thánh giá quân đơn cai người thì san thánh giá tung quanh con lớn tuân thành lẫn liệt tung hoành vùng đào sát quỷ lên danh tượng tài cổ ý như lại đã bao phen xuất nhập trang đài đào loan đi quê nga huệ sung vầy sung vầy về xương ca nghi, nghi, nghi truyền văn các quan cả văn hữu võ được ban đăng đàn lệnh truyền quân bộ đôi hàng văn sơ dâng lên ngày lành văn sơ dâng lên dâng quan để ngũ chép biên rõ ràng phi cho như tự trường sinh vang mã dâng lên kim ngân ngân vang mã dâng lên quan tuần tướng đôi chép biên rõ ràng phi 一定찬sinh đôi chữ trường sinh quan phê đôi chữ trường sinh chữ phú chữ quý khang ninh thọ trường độ cho số mệnh khỏi nước sông tranh kia nở trong hay đục sống ở trên đời có nhục dòng nước sông chanh đêm ngày vân vân trời sông tuôn trào cuộn cuộn chảy về con nhớ ơn người trắng sinh đang lập lên công đầu đền đinh giang còn lưu truyền cổ tích ngôi đền kỳ cùng còn ghi lại chiến sóc phá đau thần ra chân quan lớn tuần người đã sinh hóa vì đời trung hiếu đạo đớn tuần tranh bậc anh thu nhà nợ nước cha thù ơn trên dịch, dịch xuống hồn quân động nghẹt ướm reo thế giặc ờ, cùng máu đỏ đinh giang dòng sông kỳ muôn hận khắp miền duyên hải miêu khi công đao thiêng ra sức giữ yên bờ cõi dạng vẻ non sông giống lạc hồng dương giang về anh trời nam văn võ được thao đức vẹn toàn ngàn năm oanh liệt trang sử chép cổ lưu truyền phù ninh giang oan vì xa tể cùng non nước lạnh xương xa giận đời bội bạc sự ngay gian sao đảo lộn trắng đen tấm áo hoàng bào nay đang nhuộm tràm xa lành lẽ dục vinh là thương hoàng bào đã nhuộm tràm xanh tâm thân đành lẽ nhục vinh là thường đường tiên lý quan san bờ ngỡ trách chẳng già trách chẳng già có hiểu chăng ơi nguyệt lão chiêu người bởi đâu hỏi có cây sương dầu nắng dãi vận tốt tươi nghi ngại phong ba cỏ cây ơi thấu hiểu lòng ta sân cùng thì nhiệt sân nghe xa lạnh con ở đâu xây ngoan buộc cho mắc nợ đời mắt nợ đời phải tội gió trắng cương thường mà ký nhớ lòng ngưng trong nào gian thùng sừng bay giặc nỗi oan động trời vòng sinh tử nào thời vương vẫn bỗng nổi gió giật mưa xa hiền linh long xa nghiệp trần đã bạt thoát ta về tiên kỳ cùng giang lập đền phúng sự đức tôn thần đức tôn thần đền kỳ cùng vắng vặc trắng vàng anh hùng đã chịu tiếng oan ở đời thà thác vinh còn hơn sống nhục nhục cả nước sông kỳ cùng sông nông đi cùng tắm ngọc côn sơn nay khắp bốn phương xa gần đều biết tôn quan đức phật ngài lấp biệt thật thật thật thánh muôn dân đâu đó phụng thờ định định giang tiếp lập ngôi đền thờ quan tuần tránh trong lòng châu hổ phúc đốt tam đầu quần quần khúc châu lên lần dần phượng cung đôi bên quan tuần chắc sáng ngược lên đi dập sắc ban phòng kim chi tam giới ông chóc tà sát quỷ trừ tinh tông quan bận mai bạn đội trận phong vân ngự đồng ban phép cứu dân quan chủ ta cánh thiêng mang về mà chất đó ai có tà quan chủ ta dù ai bệnh hạn chưa qua kêu quan để bệnh bệnh tà tiếng đất xanh tung hoành xúc ngược cảnh non bồng nước nước nhược bồng lanh khi chơi bạn chúc bạn bay bạn loan tiệc ngọc xuống thầy nhân ai mà cầu nhân đắc đắc nhân cầu phúc đắc phúc bản thân được nhiều quan kim chi các giới các nay về sáng ngủ xứng ca bạn đền lấy chữ thập tiên làm chữ thiên ni vâng lệnh mẫu truyền giang phúc quan chữ về cố quân kim nhà hữu phúc ta thử lòng trần trong lúc lạnh thật tháng hai dựng lúc trung tuần ông bà đông mộng thần ức ngày mộng mới ngay sự lạ đôi lòng già từng cửa đôi bên sử xanh quan đơn vẫn còn truyền bạch bạch xa đại trầu lên để đời sống tam nghiệp hạ diệt thương dân hiền chẳng biết tính sao khó khăn đâu cũng tính liều ông bà nông nóng não sớm chiều đông tây một buổi tay bay vạ gió hai ngông gian nuôi dắt tội này không tha lệ nuốt lệ đắng cay kề xiết ta thương rắn hiền từng thể thương thân khấu đầu lệ trước công môn xin đem đôi rắn thả luôn xưa dòng cơn phong đùng đùng nhìn nổi dậy sóng bạc đầu quần quần quần mây lòng xa thác xuống thủy cung nước rẽ đôi dòng quần quần quần quần quần chưa tràn khắp duyên hải nổi danh từ đó bóng long xa đối dày đứng nơi những phương hại nước hại loài hại nhân nhân hại tội trời không tha dịp đánh nước về toàn thoái tông tội rảo mình bỏ lúc sai qua lẽ thương tội bao oan gia hại nhân nhân hại sự đà không sai nước văn lang vào chiều thuộc chị giặc triệu đà cố ý xâm lăng ngài ngự đồng cỡi bạch thổ uy công liệt liệt hàng cứu quốc được phong công hàng đầu một nguyện xác phúc trừ tay đồng giang đệ tử ai ai cũng khó chưa nguyện thứ hai quan cho buôn bán trăm đường bạc vàng nêu nót tiền tài để đa nguyên thứ ba công ngầu cần quan đồ cho tín chức thăng quan bột nguyện quốc thái dân an cầu lên ước được ra chung thuận hòa con sống dài lâu đội ơn quan đất được phúc lâu sầu bên sáu nguyện hôm nay chắc chắn sáng bản đền cuông phù đệ tử được đời đời vinh hoa bảy nguyện phúc đằng hà xa bao nhiêu hạn ách tục ra trai đồng gia tín chủ lộc tài bản thân chín nguyện giang phúc liễu ngân thần giang điêu phúc mười phân vẹn quan độ cho tới nguyện nghị thư người con con cháu trong đôi sông đức dương cầm cúi xin ông ban phúc hà xa xin nghi ông mở được thái hà độ cho non nước nhà nhà hai con nguyện hai con nguyện sức lòng trong sáng sám minh ông chẳng già, đơn sai xin đông hạ bút hoa khai cho dân nam việt biết biết biết ai đi tưởng đèn hương dân tiên cúi xin lòng thương đến đồng gia đổ cho nam nữ trẻ già ai ai cũng được mặt hoa ra hồng bắt hại độc đình con vua cha bắt đồng tình ờ, đau tốt quan điều thất xa con vua thứ hai quan đơn triệu tường ờ, là con vua thứ hai đời lê thái tổng quản cai ờ, dia usar um phan các quan lớn bề truyền phan các quan tả văn yêu mó nước ban đau đàn lệnh truyền quân bộ đôi hàng quân bộ đôi hàng lệnh truyền quân bộ đôi hàng thiên binh vạn mã ẩm hàng kéo ra lệnh truyền